tục đến với nội dung bộ phim Bằng Hòa Mai Chủ. Trong các phần trước, tứ đại mỹ nhân đã gặp nhau, Niệm Bằng phải nấu riêng cho mỗi người một món ăn. Dựa theo sở thích của từng người, món ăn nhanh chóng được bày lên. Bốn người đều vô cùng hào hứng. Món của Tuyết Tĩnh được làm từ nhiều con tôm, tên của món ăn là liệt diễm trích hà. Mùi vị cay nồng rất đúng với vị ưa thích của nàng khiến nàng ta ngất ngây. Càng không ngờ rằng trong vị tê cay vẫn giữ được vị tươi ngon của tôm. Món của Linh Nhi là canh cá gọi là băng tâm ngư canh, Tuy là súp băng vậy nhưng vừa ăn một ngụm đã cảm thấy toàn thân ấm áp, cảm giác vô cùng thần kỳ. Món thứ ba là món gà nướng của Lạc Nhu, hỏa can băng khôn. Không ngoài dữ liệu, mùi vị liên tục biến hóa làm cho Lạc Nhu vô cùng yêu thích, lập tức cho niệm băng thông qua ải. Rồi chỉ còn phượng nữ, nàng ta vô cùng chờ mong món ăn của mình. Đây là món mới mà hắn làm, một chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt. Cho một thìa kem vào trong miệng, phượng nữ liền cảm thấy mình đang bay bổng trên mây. Vị ngọt nhẹ nhẹ và vị ngọt thanh đậm quyện vào nhau, Ăn thìa thứ hai thì mùi vị của món ăn lại thành hơi chua và một chút ngọt. Mùi vị khiến phượng nữ liên tưởng rằng Niệm Băng đã đem lời thổ lộ đặt vào trong chiếc bánh kem. Càng ăn càng ngon khiến nàng ta không thể cưỡng lại. Niệm Băng đặt tên cho món ăn là băng hòa tương phùng. Khảo nghiệm do bốn mỹ nhân đưa ra cũng được thông qua, bọn họ cùng nhau cạn chén chúc mừng. Buổi tối cũng là lúc Niệm Băng hoàn thành xong ước định làm đầu bếp tại Thanh phòng Trai một tháng. Tuyết Cực chủ động tiễn hắn, Tuyết Tĩnh thì tâm trạng vô cùng buồn bã. Niệm Băng không dám đối mặt trực tiếp với nàng ta. Điều này càng khiến cho Tuyết Tĩnh cảm thấy khổ thẹn. Niệm Bằng cho biết, hắn so với xuất thân cao quý của Yên Phong thì chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Lời này càng làm cho Tuyết Tĩnh không vui. Vốn định không tiễn hắn nữa, vậy nhưng sau khi nhìn thấy Niệm Băng rời đi thật, thì cô nàng liền không tự chủ được mà chạy lên ôm lấy Niệm Bằng. Niệm Bằng không nói lời nào, Tuyết Tĩnh thấy vậy liền hiểu ý. Biết hắn chẳng có tình cảm với mình nên không cố chấp nữa. Trên đường trở về, Lạc Nhu vô tình đi ngang qua, Niệm bằng từ chối lời mời lên xe ngựa, điều này làm cho nàng ta phải thò đầu ra quở trách. Sao không biết ơn gì vậy, chẳng lẽ mình là thú dữ ăn thịt? Niệm bằng đúng là hơi sợ, vậy nhưng là sợ nàng ta sẽ ra đề khó cho mình. Lạc Nhu thừa nhận là mình đang gặp vấn đề khó, muốn nhờ hắn giúp đỡ nên hắn đành phải lên xe ngựa nói chuyện. Vừa đi nàng ta vừa cho biết mình vốn có vị hôn phu, hắn ta là ngũ hoàng tử của bằng nguyệt đế quốc. Cũng là hoàng tử được sủng ái nhất, có khả năng sẽ kế thừa vương vị nhất. Bởi vì nàng lúc nhỏ luôn tỏ ra là thông minh nên mới bị chú ý tới, từ đó đặt ra hồn ước. Bây giờ ngũ hoàng tử kia đã có tới 16 người thiếp, cho dù nàng có trở thành hoàng hậu thì cũng không phải là điều mà bản thân mong muốn. Lạc Nhu đã soạn một bức thư nhờ hắn đưa tới kinh đô của Áo Lan đế quốc, giao cho một nữ tử tên là Lam Thần thì có thể giải trừ được hồn ước. Niệm bằng cũng không biết là khi nào mình sẽ tới Áo Lan đế quốc vậy nhưng vẫn đồng ý. Làm xong chuyện, hắn liền xuống xe để đi bộ quay về công hội ma pháp sư. Lần này hắn đến là để từ biệt hội trưởng Long Chí và cảm ơn mọi người đã chăm sóc hắn từ trước tới giờ. Hội trưởng tỏ ra buồn bã, ông muốn kiểm tra lại cấp bậc ma pháp của hắn lần nữa. Niệm bằng vẫn thái độ đề phòng, ông ta trực tiếp nói ra công pháp tu luyện của niệm bằng khiến hắn đề phòng. Trong trận so tài lần trước thì ông đã phát hiện, Phi Nhung lại không truy vấn cũng không nhắc tới chuyện đó. Như vậy xem ra là ông ta đã đoán được thân phận khác của hắn. Hắn thừa nhận mình chính là ma sát sứ, người mà bằng thần tháp luôn tìm kiếm, Bọn họ muốn giành lại viên đá băng tuyết nữ thần. Hội trưởng giật mình vì tin tức này, đồng thời thăm dò hắn. Nói ra những điều đó, chẳng lẽ hắn không sợ ông sẽ giao người cho băng thần tháp ư? Niềm bằng nghe vậy liền đề phòng, một tay để ra sau lưng chuẩn bị sẵn ma pháp để phản công. Hội trưởng thừa nhận sau người cho băng thần tháp thì công hội và băng thần tháp sẽ hóa địch thành bản. Niệm bằng biết không ổn rồi nên quay xe bỏ chạy. Ông ta cũng nhanh chóng xuất thủ, niệm băng tung chiêu ngăn cản, Long Chí buộc phải rút vũ khí đánh ra triệu thức phong thần chảm đánh tan nắm đấm hỏa diễm của hắn. Trên tay ông là pháp trượng thanh minh thứ thần cấp, hắn khoanh tay chịu chó đi là vừa, chỉ với quyền trục cấp 6 của hắn mà cũng muốn đấu với ma đạo sư sau. Niệm bằng đáp trả bằng cách ném ra quyền trục thẳng vào mặt đối thủ. Ông ta sử dụng ma pháp hệ phong của mình tạo thành một cơn lốc chặn lại. Vậy nhưng ai ngờ đây chỉ là quyền trục trắng. Đây là đang muốn dùng kế dương đông kích tây, hồi chuồng lao lên không trung ngưng tụ lực lượng, Sức mạnh khổng lồ từ xung quanh tràn vào trận hình. Niệm bằng giật mình vì lực lượng của nó, hắn triệu hồi ra cánh tay lửa khổng lồ và một quả cầu bằng bằng, dung hợp hai loại sức mạnh vào một chỗ. Hội trường cũng bất ngờ vì trình độ kiểm soát hai loại ma pháp của niệm băng lại tốt tới như vậy. Cứ tiếp tục thì nơi này chắc chắn sẽ bị hắn phá hủy cho tan tành. Ông ta lập tức tung chiêu phòng bảo, một luồng gió xoáy lao về phía nam chính. Niệm bằng cũng phóng ra chiêu băng hòa đồng nguyên để ngăn cản. Hai chiêu thức vai chạm vào nhau, hóa giải lẫn nhau. Hắn nhân cơ hội đó bồi thêm chiêu thứ hai và những hội trưởng đã kịp thời ngưng tụ ra một tấm lá chắn. Ông khen ngợi uy lực của băng hỏa đồng nguyên lợi hại, uy lực đã tiếp cận cửu dày, đủ để giết được ma đạo sĩ không có chuẩn bị. Đáng tiếc rằng chiều này lại tiêu hào quá nhiều pháp lực, chỉ là đẳng cấp sơ giai thôi đã khiến hắn kiệt sức rồi. Mà thời gian để hắn ngưng tụ chiều thức cũng đủ để ông phát động được 3 lần tấn công. Tuy nhiên, Niệm Bằng lại có tính toán khác, quyền trục trắng bàn nãy đột nhiên phát động công kích, Hồi trường lập tức tạo ra vòng chắn ngăn cản. Vậy nhưng, uy lực quyền trục quá mạnh, hóa ra được chiều này thì cũng bị ăn thua thiệt không kém. Nếu không phải bàn nãy đề phòng thì đúng là nguy hiểm tới tính mạng. Tới đây thì trận chiến dừng lại, niệm bằng suýt gục xuống, trận chiến này hơi quá sức rồi. Thực lực của ma đạo sư còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, cũng may là bàn nãy chỉ là hội trường kiểm tra năng lực của hắn mà thôi. Chú thực sự đánh nhau thì hắn đã chết trước khi tung ra chiều đầu tiên rồi. Hắn biết, với trí thông minh của hội trưởng thì từ lâu đã hoài nghi hắn rồi, vậy nhưng vẫn không nói cho băng thần tháp biết, ngược lại còn nhiều lần trợ giúp. Ông rất coi trọng và tin tưởng hắn nên cậu phải tin tưởng vào công hội. Niệm băng gật đầu, sau khi trở lại, hắn nhất định sẽ giúp ông chống lại băng thần tháp. Thực lực của băng thần tháp vô cùng mạnh, mà công hội ma pháp sư lại chỉ có thể duy trì nhờ vào việc bán quyền trục ma pháp. Cho nên, lật đổ băng thần tháp chính là tâm nguyện cả đời của ông. Vậy nhưng khoảng cách giữa cảnh giới ma đạo sư và thần giáng sư là thứ mà hắn không thể tưởng tượng. Bản thân ông đã hết hy vọng đi tới đỉnh cao đó, rồi chỉ có thể phó thác cho Niệm Băng mà thôi. Ông tuyên bố từ bây giờ hắn chính thức trở thành trưởng lão của công hội. Niệm Băng được Linh Nhi đưa về nghỉ ngơi, tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường, kiểm tra một phen không thấy hỏa diễm thạch ở đâu cả, những vật dụng khác cũng không thấy. Đang giật mình thì hắn nhìn thấy các vật dụng của mình đã được xếp ngay ngắn ở trên bàn, đang cố lết từng chút để lấy đồ thì Linh Nhi tiến vào, Niệm Băng đành phải cho lại giường ra vờ ngủ. Linh Nhi không biết là hắn đã thức, nàng tiến lại ngồi bên cạnh hắn rồi bắt đầu thổ lộ tâm tình. Nàng biết hắn sắp rời khỏi đây, nàng vô cùng thích hắn, sợ mất đi hắn, mà bản thân lại không có dũng khí để chờ đợi. Linh Nhi chỉ đành chúc phúc cho hắn mà thôi. Sau khi khỏe lại, Niệm Băng lần nữa đến công hội, hội trưởng lòng Trí đã chờ sẵn. Trước mặt ông là nhiều quyền trục chứa các loại chú ngữ. Cậu có thể học thuộc nói trước, trên đường du ngoạn thì từ từ ngộ ra. Trong thời gian này, tin tức niệm băng làm ma sát sứ đã bị băng thần tháp phát hiện. Chẳng mấy chốc nữa, bọn chúng sẽ phái người tới đây trà xét. Thời gian vô cùng cấp bách rồi, Long chỉ muốn chỉ dạy cho cậu vài thứ. Ông lấy ra pháp trượng rồi triệu hoán ra ma pháp hệ phòng, ném ra một quyền trục chứa ma pháp hệ hỏa. Gió và lửa từ từ dung hợp với nhau. Trong 6 hệ ma pháp thì mỗi một cái đều mang đặc tính rất khó tiếp xúc, chứ đừng nói là dùng hỏa. Vậy nhưng quyền trục hỏa long của ông lại là ngoại lệ. Nó là sự dùng hòa hoàn mỹ giữa hệ phong và hệ hỏa. Chỉ cần hắn cảm nhận tinh tế thì sẽ tìm được điểm chung giữa băng và hỏa, từ đó phát huy thêm sức mạnh của băng hỏa đồng nguyên. Ông chọn lấy một quyển sách, nội dung trong sách ghi chép là pháp chân ẩn giấu. Ông vốn không định truyền thụ cho hắn, bởi vì nó là một loại mà pháp nguyên rùa đặc biệt từ thời thượng cổ. Thông qua việc nguyền rủa sinh mệnh của bản thân, giúp bản thân có thể sử dụng ma pháp vượt mức cực hạn trong nháy mắt. Uy lực lớn nhất của ma pháp là có thể sử dụng cấm chú 12 giày, đạt tới uy lực của thần sáng thuật. Hắn có thể khống chế được sự mạnh yếu của lời nguyền, vậy nhưng mỗi lần sử dụng sẽ ho tổn đi 5 năm tuổi thọ. Không phải là trong lúc cận kề cái chết thì không nên dùng. Lòng trí còn đưa cho hắn một món bảo vật có công hiệu dịch dùng, thay đổi khuôn mặt. Có nó rồi, đi ra ngoài đại lục du ngoạn cũng tiện hơn. Ngoài ra ông còn tháo chiếc nhẫn không gian chữ vật trên tay mình, đưa cho niềm bằng. Bên trong nhẫn là tất cả những ghi chép ma pháp, Niệm bằng vô cùng xúc động vì sự tận tụy của hội trưởng, hứa sẽ bảo vệ Linh Nhi an toàn và nhận lòng trí làm sư phụ. Thậm chí còn đặt ước định 8 năm sau sẽ quay trở lại. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn đừng quên đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.